À, xin chào thầy cô. Hôm nay tôi xin ờ, gửi tới thầy cô trò chơi góp sức cùng thành dòng đánh giặc phiên bản trên PowerPoint. À, slide đầu tiên là nội dung chính của cái truyền thuyết thánh gióng với cái chi tiết đó là à, thánh gióng được dân làng à, cung cấp thức ăn để giúp thành sóng lớn nhanh như thổi để có thể đánh giặc. Cái nội dung này vừa giúp học sinh uh, hiểu biết thêm về truyền thuyết thanh sóng uh, cũng như là để dẫn dắt vào cái nội dung của trò chơi thêm hấp dẫn. Uh, slide tiếp theo là luật chơi. Uh, sau khi phổ biến luật chơi thì thầy cô sẽ ấn vào nút play. Đây là giao diện chính của trò chơi gồm có nhân vật chính là thánh gióng và có 5 liêu thức ăn mỗi liêu thức ăn này sẽ chứa một món ăn và mỗi liêu này sẽ dẫn đến một câu hỏi Đấy, học sinh có thể chọn một cái liêu bất kỳ à, thầy cô điền câu hỏi và à, điền đáp án Ờ, sau khi học sinh trả lời xong thì sẽ ấn vào hình cái nêu ở phía góc bên phải để quay về slide chính à, như vậy là à, cái nêu vừa rồi là chứa món thịt gà và nếu như câu hỏi vừa rồi học sinh trả lời đúng thì cô kích vào biểu tượng thanh dòng tương tự như vậy học sinh chọn các nêu tiếp theo à, đấy là món lặn quay nếu học sinh trả lời đúng chúng ta tiếp tục bấm vào hình thánh dòng thì cô làm tương tự với các à, liên còn lại cho đến nêu cuối cùng à, nếu như học sinh đã trả lời đến à, câu hỏi cuối cùng thì thầy cô sẽ bấm tiếp tục vào hình thành sóng Và như vậy là học sinh đã hoàn thành trò chơi và giúp thành gióng lớn lên như thổi và giúp vô hùng đánh à, tan quân giặc ngoài xâm để giúp vô hùng bảo vệ giang sơn bờ cõi à, đây là hướng dẫn cái thao tác của trò chơi à, thầy cô có thể tải trò chơi này ở trong phần mô tả video. Vâng, xin được cảm ơn thầy cô.